Đôi khi bạn hiểu được những điều giấu trong đầu bé Nhưng đôi khi lại không Vi khuẩn đang nấp trong tóc bé Nếu không gội hàng ngày Hãy dùng Lifebuoy công thức mới Cho mái tóc sạch khuẩn Đó mẹ Lớn lên còn sẽ làm gì ừ. Ca sĩ à, à Sao mẹ biết Lifebuoy mới hiểu được những gì giấu trong đầu của bé